Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hậu ngã ngựa là chấn thương Liệu bà Trần Thị Nguyệt Thu có sổ khám hay không? Người ta cho rằng bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của Nguyễn Xuân Phúc là chùm cuối của Việt Á Công ty Việt Á có đến 80% cổ phần là cổ đông ẩn danh Người nắm những cổ phần này rất lớn, ắt phải có thế lực, cũng rất bao trùm Nên báo chí mới không dám nêu tên Vụ Việt Á đó cho vào lò hai cựu bộ trưởng và rất nhiều thứ trưởng. Ngoài ra, các giám đốc của CDC các tỉnh thì nhiều vô kể. Vụ án này đã kéo đổ một ông phó thủ tướng, nhưng tên tuổi của bà Trần Thị Nguyệt Thu thì vẫn chưa được nêu lên trước công chúng. Đây là hình ảnh bà Trần Thị Nguyệt Thu, một con số bí ẩn mà phần trăm của công ty này đang thuộc về ai. Thực ra bà Trần Thị Nguyệt Thu không hề có quyền lực chính trị, Bà được xem là chùm cuối của Việt Á bởi vì bà là vợ của Chủ tịch nước. Tấm báo choàng của ông chồng làm cho bà có uy tín lớn và mãnh lực mạnh. Cũng chính vì cái danh phu nhân Chủ tịch nước nên đàn em đi theo bà mới đông đến như vậy. Họ tham gia vì họ nghĩ cái ô đó sẽ đảm bảo cho họ được an toàn. Tuy nhiên, họ đã nhầm. Việc ông Nguyễn Phú Trọng dùng Bộ Chính trị ép ông Nguyễn Xuân Phúc phải từ chức cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng không dùng thứ cho bà Trần Thị Nguyệt Thu Muốn bắt bà Thu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thì trước hết phải lột bỏ chiếc áo choàng đệ nhất phu nhân của bà. Mà để phế chuất danh hiệu đệ nhất phu nhân thì không thể ép bà ly dị chồng, mà chỉ có thể phế chuất chồng bà ra khỏi vị trí chủ tịch nước. Như vậy câu hỏi đặt ra là việc phế chuất ông Nguyễn Xuân Phúc có phải là bước dọn đường để truy tố bà Trần Thị Nguyệt Thu hay không? Hay đơn giản, phế chuất để ông Nguyễn Xuân Phúc không còn là cái ô để che chở cho bà vợ tiếp tục làm bệnh. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc liệu có cúi nổi vợ hay không. Thực ra những tin tức từ bên trong đưa ra cũng rất hạn chế. Tờ Thời báo chấm cũng đã cố gắng tìm kiếm nguồn tin tốt nhất để cung cấp cho bạn đọc. Tuy nhiên có những thỏa thuận bí mật mà không ai biết được ngoài đương sự. Với kinh nghiệm phân tích tình hình chính trường Việt Nam, chúng tôi sẽ đưa ra một số giả định mà chúng tôi cho là có khả năng xảy ra cao nhất vào trong thời gian tới. Có hai khả năng có thể xảy ra, một là sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc mất quyền lực chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ cho Tô Lâm khởi tố bà Trần Thị Nguyệt Thu. Bởi nếu không còn là đệ nhất phu nhân, thế và lực của bà Thu yếu hơn ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh rất nhiều. Khả năng thứ nhì là có thỏa thuận chính trị, ông Nguyễn Xuân Phúc thỏa thuận rút lui để cho vợ an toàn trước pháp luật. Hình thức thỏa thuận miệng trước ván cờ chính trị lớn cũng đã từng được ông Nguyễn Tấn Dũng áp dụng khi rời khỏi chính trường. Đó là chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội cho Nguyễn Thị Kim Ngân và thành viên của Bộ Chính trị cùng với chiếc ghế Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho ông Đinh La Thăng. Cũng cần nói thêm về con người ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng từng thỏa thuận để Đinh La Thăng vào Bộ Chính trị, nhưng đó chỉ là nước cờ để cho Nguyễn tấn Dũng nhà quyền lực. Khi Nguyễn tấn Dũng đã buông bỏ quyền lực thì lập tức Nguyễn Phú Trọng tìm cách phế chuất và bỏ tù Đinh La Thăng. Về mặt luật pháp thì bỏ tù Đinh La Thăng không oan, nhưng trong trò chơi chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng dường như đã lật kèo khi ra tay hạ Đinh La Thăng. Còn bà Nguyễn Thị Kim Ngân, phần là phụ nữ, phần bà không để lại tai tiếng gì, nên ông Trọng để cho ngồi yên ở vị trí ghế chủ tịch quốc hội. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng là người rất khó lường. Câu chuyện Ông Nguyễn Phú Trọng lật kèo trên bàn cờ chính trị là chuyện không mới. Ông Đinh Thế Huỳnh từng là một hạt giống được ông Trọng chọn, nhưng rồi cũng bị ông loại ra khỏi vị chính trường, thường trực ban bí thư giữ nhiệm kỳ với nguyên nhân rất bí ẩn. Ông Nguyễn Phú Trọng là người làm chính trị chuyên nghiệp, là người thâm trầm và có toan tính hơn người. Cho nên nếu ông Nguyễn Xuân Phúc có thỏa thuận rút lui để an toàn cho vợ, thì vợ ông cũng chưa chắc đã được an toàn.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 và đã hùa theo. Không ai nghĩ vụ án Việt Á lại đổ bể, ngay cả các lãnh đạo cấp cao và các cán bộ của CDC của các tỉnh cũng như thế. Cho nên họ mới tham gia cùng. Mà một khi quy mô quá lớn thì người ta càng nghĩ không ai có thể bắt hết cho được. Đó cũng là lý do bà Trần Thị Nguyệt Thu tham gia mà khi bà Nguyệt Thu tham gia thì hầu hết các mức đối tượng ở tầng dưới trong nhóm Việt Á càng yên tâm hơn. Và như thế là họ chấn lột người dân một cách rất manh động. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết toàn dân giao thừa Tết nhâm dần. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, đứng trước những hành động táo tợn của bộ máy chính quyền thời đại dịch, dân oán thán đến cực độ. Với nhãn quan chính trị sắc bén, ông Nguyễn Phú Trọng hẳn đã thấy mối nguy cho chế độ. Nếu ông Trọng không ra tay thì e rằng cái đảng này sẽ bị lung lay Đồng tiền cũng làm cho Nguyễn Xuân Phúc mở mắt đi. Ăn mà dân không biết thì dễ dàng được ông Nguyễn Phú Trọng cho qua, nhưng ăn mà để lại lòng dân oán hận thì đấy là cái dại. Và giá mà ông Nguyễn Xuân Phúc phải trả hôm nay là cái giá xứng đáng cho những gì mà người nhà của ông đã gây ra cho đất nước và nhân dân. Bà Trần Thị Nguyệt Thu chỉ là một người phụ nữ sau hậu trường. Bà không lường hết được những mối nguy lợi khi lợi dụng uy tín của chồng để làm ăn lớn. Tuy nhiên, không thể có chuyện ông Nguyễn Xuân Phúc không biết chuyện làm ăn của vợ. Ông biết rõ là đang khác, cho nên việc làm của bà Nguyệt Thu cũng có thể được xem là ý muốn của ông Nguyễn Xuân Phúc. Thực ra, giới bói toán xem năm nhâm dần là năm đại hạn của ông Nguyễn Xuân Phúc, nhưng thực tế hậu quả đó không phải từ trên trời rơi xuống, mà do chính ông Nguyễn Xuân Phúc đã gây ra. Việc để cho vợ trục lợi trên sự khốn cùng của đồng bào là một tội ác, chứ không phải là làm sai lầm hay tắc trách nữa. Đây là hình ảnh bà Trần Thị Nguyệt Thu được cho là nguyên nhân làm tan nát sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo nguồn tin chúng tôi nhận được thì ngày 17 tháng 1, Trung ương Đảng sẽ tổ chức hội nghị bất thường và ngày 18 tháng 1, Quốc hội sẽ tổ chức họp bất thường bãi nhiệm chức Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Như vậy, nếu không có gì thay đổi thì ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ bị thôi chức Chủ tịch nước vào ngày 27 Tết, không qua được năm mới. Nếu như ông Nguyễn Xuân Phúc không còn là Chủ tịch nước khi chào đón năm mới, vậy thì người đọc diễn văn chúc Tết đêm giao thừa sẽ là ai đây? Nếu chưa bầu được Chủ tịch nước kịp thời, thì người có thể thay thế Chủ tịch nước đọc diễn văn chúc Tết là Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Cho đến giờ, Đảng Cộng sản vẫn chưa tìm được người thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc Ứng cử viên sáng giá nhất là ông Tô Lâm, nhưng xem ra ông Tô Lâm vẫn đang chưa muốn. Giả sử đến khi phế chuất xong ông Nguyễn Xuân Phúc mà ông Tô Lâm vẫn quyết không làm chủ tịch nước thì sao đây? Rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng lại ngồi vào ghế này lần thứ hai. Đây là hình ảnh nếu chọn được tân chủ tịch nước có thể bà Võ Thị Ánh Xuân sẽ phải đọc diễn văn chúc Tết vào giao thừa đình mão khi không có chủ tịch nước mới tưởng rằng khi ông Nguyễn Tân Dũng rời chiếc ghế thủ tướng thì chính trường của Việt Nam sẽ lắng xuống. Tuy nhiên, thực tế thì không phải như vậy. Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn củng cố quyền lực và ngày một ra tay mạnh hơn thế lực với thế lực khác. Như Thời báo đã đăng tin ở những bài trước phân tích rằng Bộ Chính trị hiện nay có 17 người thì ông Nguyễn Phú Trọng đã nắm đến 11 người, nên ông đã ra tay với ai thì người đó rất khó thoát